Hết thảy tất cả các chúng được về trong đàn đàn cùng các Phật tử nhất tâm đảnh lễ Tam Bảo. Chê tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo. xứ an trụ giờ này chư tăng sẽ vì các chúng mà ban rải nước cam lộ thanh lương mát mẻ này kính thỉnh mười phương tam bảo phóng quang ứng dáng đàn tràng gia hộ cho chúng con chú nguyện cho nước này biến thành cam lộ để sái tình lên hết thảy chư thiên chư thần cùng chư hương linh đều nhờ được này mà được thanh lương tươi mát siêu luân tùy bất tay diệu cực pháp thân trần bất nhiệm trần phạm tán tự kỳ quyền trừ nội ngoại đàng đích đàng đàng sai khô mộng nhi tạng dương xuân thiện huế bán nhi thành tịnh độ sơ bị đạo nội ngoại trúng giang vô trừ quê thanh pháp vô hiện tổng thanh lương bồ tát liêu đau cam lô thủy năng lên nhất kết biển thập phương tính chuyên cầu huệ tận quyên trừ phổ giải đàng tràng tấn thân đê ô tịnh na dư không về cử của đài Tăng tác lễ cầu siêu trần tế cho các chúng hôm nay được về đàn tràng. Giờ này chúng con xin nương oai được tam bảo, khải thỉnh các đức hộ pháp, gia trì cho các chúng được giác ngộ cho các hỡi này các chư vị chư thiên chư tiên thiền thần các chúng atula hết thảy các chư vị vong linh quỷ thần hôm nay về trong đàn tràng nơi pháp đàn bảo sám theo lời thỉnh cầu của các phật tử giờ này chư tăng có lời khai thị với các chúng chư thiên chư tiên thiện thần trước tiên đối với các vị biết rằng ấy các vị làm chư thiên làm thiện thần biết rằng trong nhiều đời nhiều kiếp về trước các vị đã biết gieo những nhân thiện lành nhờ những nhân thiện lành này mà các vị được gì có phúc báu được sinh làm chúng chư thiên có oai lực lớn nào rồi các vị từ những cái lợi sự oai lực này các vị hộ trì cho các tín chủ Đấy và bây giờ các Phật tử vâng theo lời Phật dạy biết được là gì có sự hộ trì của các chúng chư thiên chư thần linh thì các Phật tử thỉnh mời các vị về dự pháp đàn cầu siêu trần thế cũng như tham dự pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám để các chư vị cũng được dự pháp đàn sám hối những cái tội lỗi mà trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã gây tạo phải thì hôm nay chư tăng thỉnh mời các vị về đây thì mong nguyện rằng các vị có nhân duyên với chư tăng có nhân duyên với các phật tử các chư vị tiếp tục hộ trì tam bảo không hộ trì phật pháp khiến cho phật pháp được sương minh để các vị nương nhờ cái công đức hộ trì này mà được tăng trưởng thêm phúc lành không tăng trưởng thêm phúc báu đấy, trong uh, tích truyện thời đức phật đấy có ngài thiên đế thích không gọi là thích đề hoàn nhân đấy với cái tâm nương tựa Đức Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng mà Ngài thêm được oai lực rất là lớn. Đấy. Và Ngài là những người hộ trì cho Phật Pháp rất là nhiều nhé. Thì hôm nay Chư Tăng có lời với các chúng chư thiên, chư thần để các vị về à, có cái oai lực của các vị, à, các vị hộ trì cho Phật Pháp, hộ trì cho Tam Bảo, hộ trì cho chúng Tăng tu hành, hộ trì cho các Phật tử à, tu hành theo chính Pháp. nha thứ nữa là chư tăng có lời khai thị với các chúng vong linh các chúng vong linh mà được các gia đình thỉnh mời về trong đàn tràng ngày hôm nay các chúng vong linh cha mẹ vong linh thân bằng quyến hữu rồi các chúng vong linh oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp và các chúng có duyên với các tín chủ hôm nay được thỉnh mời về đây cũng như các chúng vong linh có duyên hữu duyên với chư tăng các chúng vong linh Ờ, quỷ thần ờ, các chúng quỷ thần tác động lên cái nạn dịch Covid-19 rồi các bệnh nhân các hương linh khi bỏ bỏ thân mang thân bệnh là bệnh Covid-19 đã bỏ bỏ thân rồi tất cả các chúng hôm nay có đủ nhân duyên được về trong pháp hội đàn tràng pháp đàn nương hoàng bảo sám chùa ba vàng thì chư tăng xin có lời khai thị với các chư vị như sau Đức Phật dạy thế gian này vốn vô thường cõi nước này mong manh thế nhưng mà do chúng sinh gì mê lầm chấp trước chấp rằng gì thế gian này là thường còn mãi mãi không biến đổi đấy là một cái chấp trước một cái sai lầm rất lớn của chúng sinh rồi chấp rằng ấy thân này là không thay đổi thân này là không có chết chết cũng là gì à, chết là hết cũng là đấy là một cái chất này không rồi chất về thấp này nó không gì nó không nhận được cái sự thật là về cái thấp này nó luôn luôn nó thay đổi nó biến hoại theo thời gian rồi cái tâm này cũng vậy nó cũng sẽ thay đổi sáng vui chiều giận nó luôn luôn là thay đổi thấy không rồi các cái cảnh giới xung quanh chúng ta cũng vậy vạn vật xung quanh cây hoa rồi là nhà cửa tất cả các cái vạn vật trên cái trái đất này đều là có sinh thì thì phải có diệt nhưng mà chúng sinh mê lầm gì chấp thân này là thường rồi chấp tâm này là là thường chấp cảnh giới này là thường không biết nó là vô thường nó là biến đổi cho nên là gì chúng sinh đau khổ khi mà thân chết mất đi rồi tâm thì buồn giận rồi cảnh giới thì gì biến hoại cũng sinh ra những cái đau khổ cho nên ấy, trong kinh phật đức phật dạy thì cái khổ của chúng sinh có những tám cái nỗi khổ nào rất là nhiều những cái nỗi khổ mà các vị hôm nay về đây cũng đều là những những người còn trong những cái cảnh giới của sự đau khổ khổ về gì khổ về đói về khát khổ về gì về sân hận khổ về gì về si mê Đấy, gọi là khổ chung là gì khổ về tham khổ về sân và khổ về si với những cái nỗi khổ này sẽ khiến cho các vị gì đoàn lạc mà mãi mãi không ra được luôn luôn trong cái sự đói khát sân hận hoặc sự si mê tăm tối thì hôm nay nương oai thần của phật nương đức trên sư phụ tình đức chúng tăng khai mở pháp đàn nương hoàng bảo sám để các vị về đây được nghe kinh nghe pháp được sám hối những cái tội lỗi của mình trong nhiều đời nhiều kiếp về trước đã gây tạo do vô tình hoặc là cố ý khiến cho các vị gì phải đọa lạc cho nên là gì các vị về đây hôm qua thì những chúng vong linh đã được về tham dự rồi pháp đàn rồi hôm nay cũng có những chúng vong linh được về thêm theo lời thỉnh cầu của chư tăng của phật tử cho nên các vị hôm nay ai mới về thì cũng biết rằng là pháp đàn lương hoàng bảo sám lập ra để cho chúng ta được sám hối nghe không sám hối những cái tội lỗi của mình để những cái tội lỗi được tiêu trừ đi để mình kết duyên lành với tam bảo kết duyên lành với chính pháp của phật để tu tập nhé để các chư vị để... nghe không thứ nữa chư tăng xin có lời khai thị với những chúng mà phá diệt tam bảo nào những cái chúng phá diệt phật pháp Đấy. rồi những chư vị vong linh là sư không? là sư nhiều kiếp trước đã xuất gia nhưng do không tu hành không tu hành ờ, không giữ giới không? tu theo pháp luật hòa không tu theo chính pháp của phật bất kính thầy tổ bất kính sư trường mà gì mà đọa lạc bỏ thân đọa lạc chịu nhiều cảnh đau khổ ở địa ngục ngã quỷ hôm nay cũng đầy đủ nhân duyên được về trong đàn tràng phải không thì chư tăng xin có lời với các vị như sau đối với phật là đấng tối tôn tối quý ở tam giới này ngài với lòng từ mẫn đã chịu khổ trong a tăng kỳ kiếp tu hành với mong nguyện để tìm được con đường thoát khổ cứu độ cho chúng sinh ngài với đầy đủ lòng từ bi và trí tuệ sự xuất hiện của ngài như sự xuất hiện của mặt trời soi chiếu cứu thế gian này Nghe mà các vị vào trong Phật pháp lại không biết tu hành đấy mà lại gì sinh cái tâm đố kỵ sinh tâm tham lam chấp trước sinh nhiều những cái tâm bất thiện mà không biết rằng ấy đức phật là cao quý giáo pháp của đức phật là con đường cứu cổ khổ cho chúng sinh rồi tăng đoàn của đức phật người tu hành thanh tịnh phạm hạnh với mong nguyện cứu độ chúng sinh mà các vị về gì do cái tâm gì tham lam sân hận si mê tà kiến của mình mà vào trong Phật pháp ác hại tam bảo ác hại Phật ác hại chúng tăng phá sự tu tập của tứ chúng cho nên gì các vị đọa lạc đau khổ hôm nay các vị về đây thì biết rằng gì Phật pháp vốn dĩ không có chấp trước Phật pháp thường buông xả Phật pháp rất từ bi và Phật pháp rất yêu thương nghèo các vị biết rằng ấy không phải là các vị đọa lạc ngày nay là do Phật hay là do chư tăng làm cho các vị phải đọa lạc mà chính là do cái tâm ác hại của các vị đấy, khiến cho các vị theo dòng nhân quả đấy, mà gì mà bị đọa lạc nghe không cho nên gì đức phật phật pháp ấy thì vốn dĩ không có sự chấp trước trong đó không chấp lỗi của các vị nghe không đấy, cho nên đức phật ấy chúng sinh có thể hại Đức Phật nhưng Đức Phật thì gì không hại chúng sinh mà Đức Phật thương yêu tất cả chúng sinh thương yêu hơn cả gì cái tình yêu của tình yêu thương của mẹ thương con vậy nghe không đấy cho nên là gì biết rằng Phật pháp không có chấp lỗi nhá rồi Phật pháp thì buông xả những cái sự lỗi lầm của các vị nhá tất cả những người có lỗi đều quay về với Phật với pháp và với tăng đều được gì đều được sám hối đều được chấp nhận hôm nay cái pháp đàn lương hoàng bảo sám lập ra cũng để cho các vị có duyên để sám hối những cái lỗi cũ mà gì nương tựa tam bảo tu tập cho sớm thoát khổ nghèo đấy là cái lòng thương của đức phật lòng thương lòng từ bi của sư phụ và đại tăng chùa ba vàng để cho các vị giúp cho các vị nương theo pháp sám hối mà thoát giảm trừ những cái tội lỗi mà thoát được những cái cảnh khổ đau được duyên tu tập theo chính pháp nghèo thế thì mới khẳng định rằng Phật pháp rất từ bi và Phật pháp rất yêu thương nghe không cho nên hôm nay các chúng về đây thì khởi tâm sám hối nghe không chân thành sám hối nhận ra những cái lỗi lầm của mình trong các kiếp về trước hoặc trong cái kiếp hiện kiếp đây các vị đã gieo những cái lỗi lầm nào để gì phải đọa lạc như vậy thì các vị hãy chân thành sám hối nương theo kinh mà sám hối nghe không nhờ cái lời những cái sự sám hối này mà các vị sẽ được gì à, thư tâm thì được thư thới rồi được chư Phật chứng minh gia hộ cho các vị sớm được ờ, sinh về những cái cảnh giới an lành giống như gì à, phu nhân hoàng hậu của gì của lương võ đế đấy là nhân duyên đấy, ra cái bộ kinh lương hoàng bảo sám này nhé cho nên các vị hãy gì về đây chân thành sám hối và tu tập nghe không đặc biệt là những vị mà là sư trong nhiều đời nhiều kiếp đã bất kính sư trưởng sống với sư trưởng đáng lẽ phải là có tâm hiếu thuận đệ tử phải là người hiếu thuận bổn phận công đức với thầy tổ nhưng mà gì do các vị không có hiểu được cái bổn phận của mình đi tu là gì mà sinh cái tâm kiêu mạn từ những cái tâm kiêu mạn nghĩ mình hơn thầy tổ mà sinh tâm bất kính với thầy tổ thầy tổ là người sinh ra mình trong giáo pháp là người cứu vớt mình dẫn dắt mình trên con đường tu tập con đường đạo pháp mà mình gì bất kính với thầy tổ chắc chắn là người nào người nào mà bất kính với thầy tổ thì chắc chắn sẽ đọa lạc cho nên các vị những người nào chỉ khởi tâm bất kính có những hành động bất kính lời nói bất kính với thầy tổ chắc chắn các vị là những đấy là từ những cái nhân bất thiện như vậy thì các vị sẽ chịu những cái cảnh giới rất là đau khổ nhá cho nên hôm nay các vị phải nhận rõ ràng ra cái tâm đấy là cái tâm vô ơn nào thầy tổ vì thương mình vì thương mình trôi lăn trong sinh tử mà dẫn dắt kết duyên mình với tam bảo rồi độ cho mình nào rất nhiều đời nhiều kiếp kết duyên rất nhiều đời nhiều kiếp chịu khổ để gì để cho các vị được tu hành mà các vị gì khởi những cái tâm ác hại như vậy thì các vị biết rằng mình đấy là những cái sự lỗi lầm rất lớn nhá cho nên các vị hãy gì nương theo kinh pháp để, để chân thành sám hối những cái tội lỗi bất kính vô ơn với sư trưởng với thầy tổ với người dẫn đường cho mình nha với những cái bậc thiện hữu tri thức hướng dẫn đạo cho mình để mình tu hành Hôm nay chư tăng đã có lời khai thị với tất cả các chúng. Hôm nay được về trong pháp đàn thì các vị hãy chân thành nào chứ tăng chỉ có là một lời cuối cùng là các vị hãy dùng cái tâm chân thành của mình nương theo kinh pháp nào nương theo ở ờ, trên sư phụ cùng đại tăng chùa ba vàng để mình chân thành sám hối tu tập để thọ nhận những cái sự cúng dường của các phật tử trong đàn lễ ngày hôm nay trong đàn lễ ngày hôm nay thì các phật tử ở trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa đã phát nguyện cúng dường thì, thì những chúng vong linh rồi những chúng chư thiên, chư tiên, ờ, chư vị quỷ thần, các chúng hữu duyên với đàn tràng ngày hôm nay về đây thì các vị hãy hoan hỉ thọ nhận sự cúng dường Đấy, rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh tâm từ các Phật tử nhé. Thì hôm nay các vị về đây hoan hỉ thọ nhận sự cúng dường này và tinh tấn tu tập theo Phật Pháp và hộ trì cho Phật Pháp hiểu các vị trước đây đã là gì từ cái tâm ác hại của mình mà phá đi uh, phá đi cái sự tôn quý của Phật pháp thì hay nay bây giờ thì mình hãy dùng gì thì hãy dùng cái tâm ý chí của mình để hộ trì cho tam bảo hộ trì cho Phật pháp khiến cho Phật pháp được tuyên dương được hưng thịnh không? thì từ những cái đó thì các vị chắc chắn sẽ được cái nhân quả tốt lành trong nhiều đời nhiều kiếp mà các vị sẽ là những người à, thoát được những cái cảnh khổ đau nhé thì giờ này các vị hãy nhất tâm hướng về tam bảo để chư tăng uh, xin được quy y cho các vị à, vừa rồi tất cả các chúng chư thiên chư thần cùng thấy thầy các chúng vô linh đã được chư tăng à, nhắc cho những cái ý tinh túy trong Phật pháp về nhân quả thì à, bây giờ các vị hôm nay có nhân duyên thù thắng được vào trong đàn tràng pháp đàn liên hoàng bảo sáng nhờ cái nhân duyên thù thắng này mà các vị sẽ được quy y tam bảo phát tâm bồ đề hôm qua tất cả các chúng đã được quy y tam bảo rồi thì các chúng cũ sẽ hoan hỷ tùy hỷ với tất cả các chúng mới nhé các chúng mới hôm nay về đây sẽ nương qua lực tam bảo chưa tăng sẽ giúp cho tất cả các chúng mới chư thiên chư thần các vong linh ngạo quỷ được quy y tam bảo nhé các vị nên biết phật pháp thực là rất là khó gặp Hôm nay các vị đủ duyên về trong đàn tràng Pháp hội thì các vị biết đây là một phước duyên thù thắng của các vị đấy. Tuy các vị tội khổ nhưng mà hôm nay được kết duyên về trong pháp hội thì cũng phải nói cái duyên này đối với các vị rất là thù thắng Phật Pháp là nơi nương tựa vững chắc nhất trên thế gian này. Tam Bảo là ba ngôi quý báu Phật, Pháp và Tăng. Hôm nay quý vị muốn được thảnh thơi, an nhàn, muốn được thoát khổ thì các vị nhất thiết phải nương tựa quy y vì chỉ có quy y tam bảo các vị mới được gia ưng từ tam bảo mà thoát những cái khổ đói khát dày vò mà cái nghiệp của các vị đã gây tạo thì quy y là hướng về quy là hướng về y là nương tựa hết tất cả các vị chư thiên chư thần cùng các vong linh hôm nay phát chí lòng thành chúng ta nương tựa tam bảo phật pháp tăng tam bảo giờ này quý phật tử tại đàn tràng cũng như quý phật tử đang theo dõi trực tuyến sẽ hướng tâm chắp tay nói theo chư tăng để cho các chúng được quy y tam bảo các chúng được quy y tam bảo thì các phật tử cũng sẽ được lợi ích mọi người cũng sẽ được an vui vì rằng âm siêu thì dương mới thới giờ này tất cả các chúng trong hư không hãy nhất tâm hướng về ba ngôi tam bảo tâm tưởng theo chưa tăng người phương tường trụ tam bảo chứng minh đệ tử chúng con xin hướng oai lượng tam bảo nương đức trên sư phụ nay vì các chúng trong đàn tràng nương oai lực tam bảo truyền pháp quy y cho các chúng chư thiên chư thần cùng hết thảy các chúng hương linh được về trong đàn tràng ngày hôm nay ngưỡng mong tam bảo đồng chứng minh và gia trì cho chúng con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 chúng con nguyện quy tăng quý phật tử đánh lễ tam bảo một lễ các chúng đương lễ theo đệ tử chúng con xin chí thành phát nguyện chúng con nguyện suốt đời quy y phật phúc tuệ tôn Chúng con nguyện suốt đời quy y Pháp ly dục tôn. Chúng con nguyện suốt đời quy y Tăng chúng trung tôn. tử chúng con xin chí thành phát nguyện chúng con nguyện suốt đời quy y Phật suốt đời quy y Pháp suốt đời quy y Tăng chúng con nguyện suốt đời quy y Phật phúc tuệ tôn Chúng con nguyện suốt đời quy y Pháp Chúng con nguyện suốt đời quy y Pháp Ly dục tôn Ly dục tôn Chúng con nguyện suốt đời quy y Tăng Chúng con nguyện suốt đời quy y Tăng Chúng trung tôn đệ tử chúng con xin chí thành phát nguyện chúng con nguyện quay về nương tựa Phật Chúng con nguyện quay về nương Phật. đứng phúc trí vẹn toàn chúng con nguyện quay về nương tựa pháp giáo pháp dẫn chúng con qua biển khổ giáo Chúng con nguyện quay về nương tựa Tăng. Tăng đoàn thanh tịnh và cao quý. Đệ tử chúng con quy Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục đệ tử chúng con quy pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ đệ tử chúng con quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh đệ tử đệ tử chúng con quy y phật rồi khỏi đọa vào địa ngục đệ tử chúng con quy y phật rồi khỏi đọa vào địa ngục đệ tử chúng con quy pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ đệ tử chúng con quy pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ đệ tử chúng con quy y tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh đệ tử chúng con quy Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục đệ tử chúng con quy Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục đệ tử chúng con quy pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ đệ tử chúng con quy pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ đệ tử chúng con quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh đệ tử Đệ tử chúng con quy y Phật rồi, không quy y trời thần quỷ vật. Đệ tử chúng con quy y Pháp rồi, không quy y ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con quy Tăng rồi. tăng truyền pháp quy y tam bảo cho rồi thì từ giờ phút này trở đi chư vị chính thức trở thành đệ tử của tam bảo các vị nên biết đây là phúc duyên rất là to lớn rất là đặc biệt trong vòng luân hồi vô lượng kiếp đến nay rồi thì hôm nay chư vị chưa thêm chư thần cùng hết thảy các hương linh ngạ quỷ đã được làm đệ tử Phật thì các vị sẽ nguyện sống theo lời Phật dạy. Các vị phải biết ở nơi đâu có chánh pháp tuyên dương thì các vị hãy đến đó mà nương theo tu học Phật pháp. Rồi tinh tấn hộ trì cho Phật pháp nơi đó được tuyên dương nhé đấy rồi bây giờ à, chư tăng sẽ đặt cái pháp danh cho hết thảy các chúng các vị trôi lăn trong sanh tử luân hồi vô lượng kiếp đến nay rồi mang vô số cái thân tạo vô số nghiệp được cha mẹ vô lượng kiếp đặt rất là nhiều cái tên rồi và tất cả cái tên đấy các vị theo cái tên của mình mà gì đi trong sanh tử luân hồi tạo bao điều ác nay các vị vào trong Phật pháp hôm nay được nương tựa tam bảo chư tăng nương ứng đức trên sơ vụ mà ban cho hết thảy các chúng vong linh ngạ quỷ các loại các vị sẽ được cái pháp danh là thanh tịnh chung hết cho tất cả các vị vong linh ngạ quỷ là thanh tịnh các vị nên biết thanh là trong tịnh là sạch thanh tịnh tức là các vị từ nay nương theo pháp của vật thanh lọc cái tâm của mình không bị uế nhiễm bởi tham sân si mạng nghi ác kiến miên kiến kiến thủ giới cấm thủ rồi tất cả ô uế vọng tưởng điên đảo từ cái tâm các vị phải nương pháp phật mà thanh lọc sao cho cái tâm của mình được thanh tịnh đấy nhá vô lượng kiếp các vị trôi lăn trong sanh tử là vì quên đi cái nguồn tâm bản thánh chạy theo vọng tưởng làm giặc cho các dục cho nên các vị đọa vào các cõi khổ nay nương vào pháp của phật pháp của phật lấy tâm làm động. muốn giải thoát thì phải quay về nguồn tâm mà điều phục cái tâm của mình khi tâm của mình được thanh tịnh rồi thì mọi thứ sẽ được thanh tịnh thanh lương mát mẻ an nhàn hạnh phúc thoát khỏi những khổ đau đấy nhá hết thảy các chúng vong linh ngạ quỷ các loại hôm nay các vị được pháp danh là thanh tịnh nhá đấy, chư tăng cũng chúc cho các vị chúc cho các vị tinh tấn bắt đầu sau cái thí thực này các vị cùng các chúng cụ ở đây đã phát tâm bồ đề rồi nương theo pháp đàn và phát nguyện sám hối tu tập nhé đấy rồi đối với tất cả hết thảy các chư thiên chư thần hôm nay có duyên vào trong đàn tràng các vị vừa rồi cũng được chư tăng truyền cho tam quy được nương tựa Phật pháp tăng thì các vị cũng là đệ tử của Đức Phật rồi nhá đã quy y là trở thành đệ tử của Đức Phật thế thì các vị trở thành đệ tử của các đường của đức phật của tam bảo thì đối với các vị các vị phải làm gì đây các vị có phúc báu có oai lực tùy theo phẩm vị phúc báu của các vị mà tái sanh vào các cảnh giới cao hoặc là tốt hơn thì hôm nay các vị kết duyên lành với tam bảo cái duyên này nó còn cao quý cao thượng hơn nơi các vị đang ở vì rằng nương tựa vào Phật pháp là cái nơi cứu cánh để vào cánh cửa của niết bàn vô lượng kiếp các vị cũng trôi lăn trong sinh tử rồi do vì các vị nhiều đời nhiều kiếp các vị gì cũng đã làm các việc thiện hoặc trong Phật pháp hoặc ngoài Phật pháp cho nên các vị giờ có phúc báu nhưng các vị nên biết điều này phúc báu hưởng phúc thì sẽ gì sẽ hết phúc mà chịu khổ thì sẽ hết khổ cứ thế sẽ lặp lại bởi chúng ta sẽ mãi mãi trong sanh tử luân hồi các vị hôm nay về được trong đàn tràng nương theo tam bảo quy y tam bảo thì đây là cái duyên thù thắng để các vị phát khởi được cái thiện tâm mà gì mà hộ truyền tam bảo nghe được câu kinh thấu được tiếng kệ giác ngộ được vô thường lý nhân quả mà chuyển hóa làm mê trở về với gì với chánh đạo đấy đấy là cái duyên khiến cho các vị sẽ hướng đến gì hướng đến con đường phật quả cho nên chính vì vậy chư tăng mới nói các vị được nương tựa tam bảo là gì là cái duyên vô cùng thù thắng trong vô lượng kiếp sinh tử này của các vị đấy nhá thì chư tăng cũng chúc mừng hoan hỷ cho các vị à, hôm nay chư tăng cũng nương ơn đức trên sơ phụ sẽ ban cho các vị cái pháp danh cái pháp danh của các vị là thiện hộ thiện tức là khéo hộ tức là hộ trì hộ trì ở đây là hộ trì tam bảo nhá chứ không phải hộ trì những việc làm bất thiện các vị khéo dùng cái phương tiện của mình dùng cái công đức dùng cái phước đức cái oai đức của mình hộ trì tam bảo trước tiên các vị phải hộ trì tác động hộ trì vào các công các việc khiến cho tam bảo được xương minh rồi giúp cho các phật tử khởi được tâm tinh tấn không lười biếng giải đại trong việc tu tập đấy các vị hộ trì nhé rồi hộ trì cho các đàn lễ các pháp hội rồi cùng nhau tinh tấn tu tập các việc thiện trong Phật pháp nhé thì các vị sẽ được tăng oai tăng lực từ cái công đức hộ trì này chưa tăng nghĩ nếu các vị mà tinh tấn hộ trì thì các vị gì các vị sẽ được tăng thêm phúc báu và nhờ cái nhân duyên này nhiều đời nhiều kiếp các vị sinh ra nơi đâu sẽ gặp được bậc minh sư gặp được thiện hữu tri thức dẫn dắt cho các vị đi vào chánh pháp nhá thế tại các chúng chư thiên chư thần tất cả các chúng chư thiên chư thần các loại như thế nhá đấy cái pháp danh của các vị là hộ trì hộ trì pháp danh của các vị là thiện hộ các vị khéo hộ trì nhé khéo hộ trì các cái việc làm của tam bảo nhé công đức thì chúc các vị nhé thì hôm nay các vị à, được về pháp hội rồi các vị nương vào đàn tràng cùng à, chư tăng phật tử để sám hối tất cả những lỗi lầm ác nghiệp quá khứ nhé rồi vừa rồi các vị vừa được uh, chư tăng hết thảy chư thiên chư thần cùng các vong linh ngạ quỷ được chưa tăng cho quy tam bảo ban pháp danh rồi thì bây giờ chưa tăng với tâm nguyện rộng lớn nương ơn đức trên sơ phụ không muốn cho các vị chỉ ở cái nứt là nương tựa vào tam bảo thôi không mà muốn cho các vị phát được cái tâm rộng lớn các vị nên biết nhiều đời nhiều kiếp chúng ta vì tâm tham vì chỉ biết lo cho mình ích kỷ cho mình chỉ nghĩ cho mình cho nên mình mới gì mình mới trôi lăn trong sanh tử luân hồi mà Phật pháp Phật pháp thì Phật pháp thì không nghĩ cho mình Phật pháp thì nghĩ cho muôn lại lợi cho muôn lại cho nên các vị hôm nay các vị được chư tăng cho các vị được phát tâm bồ đề mười phương ba đời chư Phật thành tựu bồ đề đạo quả đều gì đều phát cái bồ đề bồ đề tâm này cho nên các vị hôm nay vào đàn tràng các vị cũng phải gì phải phát tâm bồ đề nhá tuy hôm nay phát một lần thôi nhưng một lần này cũng sẽ kết duyên ghi vào tâm thức của các vị sau này các vị nhờ cái duyên này mà các vị à, sẽ được nương tựa vào chánh pháp à, tu hành phát khởi được những cái thuyền duyên lớn hơn nữa nhá thì hết thảy tất cả các chúng à, cùng à, hướng về tam bảo để nương theo chư tăng phát bồ đề tâm nguyện quý phật tử chúng ta giúp cho các hương linh được phát nguyện kính lạy tam bảo thường trụ ở khắp mười phương đệ tử chúng con xin chí thành phát bồ đề tâm nguyện chúng sinh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học pháp môn vô lượng thể nguyện học phật đạo vô thượng thể nguyện thành phật đạo vô thượng thể nguyện hành tự tính chúng sanh vô biên thể nguyện độ tự tính chúng sinh vô biên thể nguyện độ tự tính phiền não vô tận thể nguyện đoạn tự tính phiền não vô tận thề nguyện đoàn tự tính pháp môn vô lượng thệ nguyện học tự tính pháp môn vô lượng thệ nguyện học tự tính phật đạo vô thượng thệ nguyện thành tự tính phật đạo vô lượng thệ nguyện thành chúng con kính xin chư phật chư bồ tát chư thánh hiền tăng tăng thường trụ ở khắp mười phương thường trụ ở khắp mười phương chứng minh nhiếp trì và gia hộ cho chúng con chứng minh nhiếp trì và gia hộ cho chúng con tu hành sớm được thành tựu viên mãn tu hành sớm được thành đều viên mãn nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát Hết thảy các chúng hôm nay được phát Bồ Đề tâm nguyện rồi. Giờ này chưa Tăng sẽ bị các vị mà giao công hạnh cho các vị. chưa Tăng giao công hạnh cho hết thảy các vị là tất cả cùng lấy việc biết ơn, đền ơn, tự mình thực hành và hướng dẫn cho mọi người nương tựa vào chính Pháp để tu hành giữ gìn giới pháp của Phật và hộ trì tam bảo, chuyển tải Phật Pháp rộng khắp thế gian để cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Đấy, đấy là công hạnh của tất cả các chúng trong đàn tràng ngày hôm nay nhá thì các vị muốn được an vui muốn được giải thoát thì các vị phải nương theo tam bảo nương theo bồ đề tâm nguyện của các vị thì các vị tinh tấn tu tập thì sẽ được như sở nguyện của các vị nhé rồi giờ này à, thỉnh toàn thể đại chúng sẽ vì các chúng hương linh mà tụng kinh thỉnh đại chúng đồng an tọa tụng kinh các chúng chư thiên chư thần lắng nghe chư tăng cùng quý phật tử người lính của quần sinh đó nhà vua nghe tin về vụ rối loạn này liền phái ba vương tử đi bình định biên thủy ba vị tân lệnh suốt ba tháng này chúng ta cần phục vụ đức thế tôn bắt đầu bằng cánh xây một tinh xá và cung cấp đủ mọi thứ cần thiết sau đó chư vị hết lòng cung kính phụng vụ đứng kế tôn cùng tăng chúc khi các viên quan cai trị tính này đã cúng dường tinh xá xong vì chấp hành việc an cư mùa mưa ấy một vì thủ có hoàng vị vua tên là Bình Sa trong chín mươi hai kiếp nữa kể từ đây sẽ là quyên thuộc của chư vị vua ấy sẽ dâng lễ cúng dường Đức Phật và sẽ hồi hướng công đức ấy đến chư vị sau đó chư vị sẽ được an lạc thời bây giờ khi điều này đường phát biểu thì cũng như thế com own day. Don't. mẫn lắm tình cương cho đấng dương cũng vậy những gì người bố thí từ đây nuôi sống tán phong nhân những thân bằng quyến thuộc trong nhà trước đã cho ta giúp đỡ ta mong mọi người ban phần ngã quỷ nhớ công họ tạo thuở xưa với vì kêu khóc hoặc sầu bi thương tiếng than van chẳng ích gì không lợi gì cho người qua cố khi thay lâu dài với cổ nhân đây là nghĩa vụ của thân nhân tôn trọng vong linh đã cúng dâng tăng chúng được thêm nhiều dòng lực người làm công đức lớn vô ngần khi pháp thoại chấm dứt tam vạn bốn ngàn người đã đắc pháp nhãn do tri kiến sanh khởi từ sự kiện tái sinh vào cảnh giới ngã quỷ thán và họ càng nỗ lực tinh cần ngày hôm sau đừng tế tôn muốn dạy chư thiên và loài người bài kinh ngoài bức tường ấy do vậy suốt bảy ngày những người đố kỵ bất kính với tam bảo thì họ phải chịu quả báo rất là đau khổ nơi địa ngục và ngạ quỷ thì theo cái dòng nhân quả đã tạo nhân thì phải gặp quả phải chịu khổ cùng cực như trường hợp những người bất mãn trong kinh đã bất kính với đức phật và chưa tăng nổi lửa đốt trai đường đấy cho nên là cái quả báo là phải đọa xuống cái địa ngục và bao nhiêu kiếp phải làm ngạ quỷ rất là đói khổ thì chúng ta các chúng hôm nay về đây chúng ta giác ngộ được điều này chúng ta phát tâm tu tập hộ trì tam bảo thì các vị từ công đức này các vị sẽ được tăng trưởng phúc lành nhé thì giờ này chưa tăng sẽ bị các chúng mà phổ thí cho hết thảy các chúng chưa thiên chưa thần các chú vong linh có duyên vào trong đàn tràng ngày hôm nay. Chúng con xin được oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, oai lực chư Bồ Tát, oai lực hòa hợp của thập phương Tăng gia trì. Chúng con xin chú nguyện phẩm thực thanh tịnh này cũng cho hết thảy chúng chư thiên chư thần cùng các chúng hương linh có mặt trong đàn tràng ngày hôm nay. Nguyện cho hết thảy các chúng đều được thọ thực no đủ. Giờ này chúng con xin nhất tâm hiến cúng trường pháp mẫu tựa nương chư phật nhờ chân ngôn bị mật tối linh hướng đăng phẩm vực kính dân chư thiên cùng với bao nhiêu chư thần cùng với cả hướng linh đã thịnh nào về đây thọ hưởng đăng thành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 giáo pháp của như lai có từng chú biến thần biến thủy định đại chúng khác miền đồng lời những tâm trì tùng biên thần dân Ram đối với chúng sanh tăng trưởng Nam mô Bi Hướng Đại Bồ Tát Nam mô Bi Hướng Đại Bồ Tát Nam mô Bi Hướng Đại Bồ Tát Ma Tát Bà Nhớ Thiên Nhật Yeah, hoàng bảo sáng cùng công đức phát sinh từ tâm thành kính nương tựa cúng dường tam bảo của các gia đình tín chủ phật tử hồi hướng cho hết thảy các chúng chư thiên chư thần cùng tất cả các chúng vong linh hôm nay đủ duyên về trong đàn tràng pháp đàn liên hoàng bảo sáng được nương công đức này mà xả bỏ làm mê xa rời chấp trước quy tam bảo phát tâm bồ đề đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu cũng được gặp tam bảo gặp chính pháp gặp bậc minh sư tiền ngũ tri thức tu hành cầu đạo giải thoát của các đức như lai lại nguyện cho gia đình tín chủ phật tử cũng được nương năng lực này mà tiêu tai ách nạn mạng vị bình an gia đạo hưng long các sự các tường chưa tai tiêu diệt chúng con lại nguyện cho hết thảy chư thiên chư thần chư hộ pháp hôm nay bảo hộ đàn tràng nương công đức phúc lành này mà phát tâm bồ đề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 the way.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 Chúng con xin thành kính tri ân chư tổ đức tăng chùa Ba Vàng đã quang lâm tác lễ cho hàng Phật tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo. Chúng con tùy hỷ và tán thán các Phật tử đã tham gia đàn lễ ngày hôm nay. Giờ đây, chúng con xin kính thỉnh chư tôn đức ngồi quy. Kính thưa các quý Phật tử, ngày hôm nay do có sự cố về kỹ thuật nên chương trình diễn ra bị gián đoạn. Ban tổ chức rất mong quý Phật tử hoan hỉ thông cảm cho ban tổ chức và ngay sau đây khóa lễ tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám sẽ được tiếp tục. Các chương trình sẽ được phát trực tiếp xuyên suốt trong ngày. Quý Phật tử và nhân dân ở tại gia có thể tùy duyên tu tập tụng kinh theo pháp đàn tại video phát trực tiếp vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Kính mời quý Phật tử và các bạn đồng hướng tâm theo dõi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích